trời xanh mây mù răng lòng đau như tim quạnh vắng nhớ dáng hai bên hồ sương trắng tình duyên ta còn đây mà nay khuất xa ngàn mây trong lòng say ai buồn nói sầu hoa kia rơi -bye. kia dần tàn đời còn yêu đâu anh tương thấy phàn ngàn nhìn người đi sang sông mà đâu đến vỡ tan em đứng chân nhà để chờ khi thấy từng đó thành phái em tháng xa dần lắm bao kỷ niệm nhớ thương và chờ thể mong kiếp sau làm phú thế ai đã khiến chẳng tàn ai mang tim dám giang